chào quý vị khán giả Nghệ sĩ Quyền Linh và Lê Lộc rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu Ngày hôm nay chúng ta không phải là mẹ chồng nàng dâu thưa quý vị Hôm nay chúng ta sẽ gặp ba chồng nàng dâu Ba chồng nàng dâu à. Chị sinh bé xong thì chồng của chị có say nắng một người khác à, Và trong cái lúc mà mình vừa mới sinh con xong á, thì mình suy nghĩ rất là nhiều Cũng khóc rất là nhiều nữa thì à, mẹ lúc bấy giờ mới nói là nếu mà con không nói chuyện được với chồng thì con về con nói chuyện với ba mẹ chồng nếu như mà dạ. con cảm thấy là không làm con dâu của ba được á thì con về con làm con gái của ba thì là bản dạ. thân mình rất là dạ, xúc động chương trình mẹ chồng nàng dâu rất là vui mừng khi chào đón ba chồng và con dâu dạ <laughs> anh bây giờ anh làm gì anh dũng sau khi về hưu thì bây giờ là làm về ngành nhiếp ảnh à nhiếp ảnh hả dạ em xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. À, đầu tiên thì là em xin uh, gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả tham gia và đang theo dõi cái chương trình mẹ chồng nàng dâu. Dạ xin được uh, chào chú Quyền Linh và em Lê Lộc. Dạ. Dạ con tên là Lê Hoàng Phi Yến, năm nay là 35 tuổi và hiện đang là giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn ở trường Trung học cơ sở Kiến thiết của quận 3 thành phố à. mình. À, làm dâu được mấy năm rồi? Dạ, à, con về làm dâu của ba được 12 năm Wow, wow. 12 năm à, <laughs> Chị có mấy bé rồi nhỉ? à, hiện tại đây là chị có hai bé bé trai lớn thì là 10 tuổi dạ. và bé gái nhỏ thì 5 tuổi uhm. chúc mừng luôn nha à, <laughs> cái ngày đầu tiên mà anh gặp cô con dâu của mình á thì anh ấn, ấn tượng điều gì với cô gái này cũng chưa gây ấn tượng gì nhiều à. tại vì xem như là con mình nó vẫn bạn gì giới thiệu thôi à. chứ chưa có là chưa. thành viên của gia đình mình chưa ừ. ra cũng sơ qua thôi thấy nhẹ nhàng nói chung là dễ thương rồi <laughs> còn không biết lúc đó chị có ấn tượng gì với ờ, ba chồng tương lai không thời gian mà mới vừa gặp ba á, dạ. cho đến tận cái lúc cưới luôn thì nói thật là hơi sợ ba tại vì ờ, mỗi lần mà qua nhà thì cũng không có qua nhiều dạ. nhưng mà mỗi lần qua nhà cái dạ con chào bác cái ừ mà không nói gì hết dạ, <laughs> nghe nói chị cũng sợ nữa <laughs> căng quá chứ rất là ít nói luôn ba còn làm công việc âm thanh mà mình ba còn ít phát ra âm thanh trước khi mà về làm cái đám cưới á, thì là bên nhà của con là nhà người bắc cho nên là muốn là có một cái lễ hỏi trước đám hỏi một năm sau đó mới là đám cưới ừ. thì cái ngày đám hỏi đó đó à, hai gia đình gặp nhau trước á thì là con không có mặt chỉ có ba mẹ chồng gặp mẹ con thôi thì lúc mà về thì con có hỏi chồng á là à, về ba mẹ có nói gì không anh cái chồng nói là ba anh đang sang chấn tâm lý đó rồi Con hỏi là ủa sao vậy mẹ em nói gì mà ba anh sang chấn tâm lý <laughs> cái nói là tại vì ba của anh á là đó giờ là không có cái ý định là cưới con dâu người bắc mà mỗi lần mà qua nhà thì là em nói giọng nam cho nên là ba mẹ đâu biết em người bắc đâu cái tới hồi mà mẹ em qua cái mẹ em nói giọng bắc rạch <laughs> luôn cái mẹ em nói là bên nhà mẹ em là gia đình người bắc truyền thống luôn cho nên là ba anh về ba anh bị sang chấn tâm lý trời đất sao mà anh, anh không thích con mà lấy con dâu người bắc kìa mình cũng có chút ấn tượng bạn bè đó ừ. thì cũng có người, người nam người bắc nhưng mà mình cái mức độ gần gũi thì thích người nam hơn phải đâu chắc ra mình mình mình mình đâm ra có một cái cái sự suy nghĩ nhưng mà nó về nó làm dâu anh thấy hài lòng không có đúng những gì anh suy nghĩ không cũng tốt mà tốt quá đi chứ đúng rồi cái quan trọng không phải là người miền nào yeah. Dạ. nhưng mà cái quan trọng là đối xử với nhau như thế nào đúng rồi cái đó quan trọng nhất và cái cái tình cảm mà mình dành với nhau yeah. Dạ thì nó nó chân thật chừng nào là nó tốt chừng đó hồi xưa tới giờ là nhà của chồng con á giống như nhà người nam hay sao á cho nên là họ ờ, ít có cái chuyện tặng quà dạ mà cũng không có cái lễ nghi nhiều giống như là người bắc ví dụ là người bắc về là dạ con chào ba hay là con mời ba xơi cơm con mời mẹ xơi cơm em mời anh xơi cơm đó, mời vậy đó xong cái ngày đầu tiên con về mời cái ba chồng thôi thôi thôi ăn đi con khỏi ngồi. <laughs> cái xong con ngồi con canh ba mẹ chồng vừa ăn hết chén cơm cho nó nói dạ để con xới cơm khỏi khỏi khỏi khỏi để ba tự làm xong cái ngày đầu tiên mà mình tặng quà cho mẹ 8 tháng 3 dạ Ủa ngày gì vậy con? Dạ hôm nay 8 tháng 3 Ủa 8 tháng 3 cũng tặng quà nữa hả con? <laughs> dạ Giống như là do mình quen ở nhà miền Bắc á Mẹ mình cũng hay quan tâm như vậy Cái mình về á cũng có một sự xáo trộn nho nhỏ Sau đó là chồng nói Nhưng cái giờ em tặng quà Cái giờ tới sinh nhật mẹ sinh nhật ba Em phải suy nghĩ tặng cái gì <laughs> chị sinh bé xong thì chồng của chị có say nắng một người khác à, và trong cái lúc mà mình vừa mới sinh con xong á thì mình suy nghĩ rất là nhiều cũng khóc rất là nhiều nữa thì à, mẹ lúc bấy giờ mới nói là nếu mà con không nói chuyện được với chồng thì con về con nói chuyện với ba mẹ chồng để mà mình à, được giải tỏa và có cái đồng minh của mình á dạ. thì à, về cũng mời ba mẹ ra để mà nói chuyện thì khi mà nói chuyện á thì thực sự là chồng của con á là từ xưa tới giờ rất là ngoan ảnh hiền lắm cho nên là khi mà nghe thì ba mẹ chồng cũng cũng sốc và không có tin và lúc đó thì mẹ chồng cũng nói là chắc là mới sinh xong thì là suy nghĩ nhiều và trong cái hoàn cảnh lúc đó đó là mình cảm thấy rất là giận mình cảm thấy là mình về làm dâu mà khi mà xảy ra chuyện nó cái tiếng nói của mình trong gia đình nó không có không không có được tin á vì vậy cho nên là rất là giận và sau đó thì là chị đã có một cái hành động là chị đứng dậy và chị đã nói với ba mẹ chồng là con nghĩ là con không có thể làm dâu của ba mẹ được nữa và con cũng không thể làm vợ của ờ, anh được nữa cho nên là con xin phép là con xin về nhà mẹ con con xin phép là con xin về nhà mẹ con và đi ra ngoài sát <laughs> xe về luôn lúc con nói vậy anh anh thấy sao con nói là với anh dâu á là thì bây giờ chưa biết chuyện như thế nào ừ. rồi nó sẽ tiến tới đâu nhưng mà trước mắt á nếu mà con không có vui hay là con có vấn đề về tâm lý á thì con cứ về đi không sao hết á ba mẹ sẵn sàng Ờ, đón con trở lại và nếu mà không trở lại thì không làm dâu được thì làm con tại vì ba cũng không có con gái thì giờ con làm con sao đâu đâu đâu có thành vấn đề cái cách nói thế cũng hay dạ. không làm dâu làm con còn con còn hơn thương hơn dạ. dâu nữa. dạ. nhưng mà lúc đó anh có có điều tra con trai anh có hỏi con trai anh này kia không không không không không hỏi luôn không hỏi luôn tại sao vì... không tìm ra hiểu vấn đề đó không không cái chuyện đó là chuyện riêng của cái gia đình nó nhưng nếu mình thương con dâu như con con ruột mình á đó mình không hỏi con trai mình tại sao mày vậy mày cái chuyện giải quyết đó không phải là người lớn giải quyết được ừ. chính bản thân tụi nó giải quyết coi như anh cũng không có hỏi gì con trai anh luôn không mình tin tưởng là cái sự mà gắn kết của hai đứa thì bây giờ nó có cái gì xảy ra nó sẽ có cách để mà giải quyết hay là anh hiền bây giờ mình mình chen vô chưa chắc gì là tốt hơn tức là lúc đó gia đình không can thiệp gì hết luôn dạ đúng rồi bên ba mẹ nói là cứ về rồi bình tĩnh lại ừ. suy nghĩ lại rồi hai vợ chồng nói chuyện với lại nhau rồi xong rồi chuyện gia đình của mình thì mình phải tự tìm cách mình giải quyết à. nhưng mà rồi sau đó chắc cũng được giải quyết đúng không chị dạ đúng có rồi giải quyết mới con ngồi đây chứ rồi em không biết là sau khi giải quyết rồi thì mối quan hệ giữa chị với ba chồng nó sẽ như thế nào thực sự là cái lúc mà ba nói cái câu là nếu như mà con cảm thấy là không làm con dâu của ba được thì con về con làm con gái của ba thì là bản dạ. thân mình rất là dạ, xúc động ác ruột luôn đúng không? Dạ rất là xúc động tại vì á con á thì là con lớn lên nó làm mẹ nuôi một mình mẹ nuôi ba chị em không không có ba không có bố vì vậy cho nên là thật sự là mình thiếu cái cảm giác mà tình thương của người cha lúc mà về làm dâu á thì cũng mong á là sẽ có tình cảm của ba chồng bù vô mà thực sự là ba chồng ít nói quá mình cũng sợ nữa mình không có dám nói nhiều cho nên là cái lúc mà ba nói cái câu đó đó tự nhiên cảm thấy một cái gì đó nói là dạ đúng rồi cảm thấy là mình về mình làm dâu những cái ba năm vừa rồi nó nó không có uổng phí á và mình cảm thấy là bất vì cái chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được và sau đó thì hai vợ chồng tìm cách giải quyết với nhau chuyện to thì làm cho nhỏ lại còn chuyện nhỏ thì mình cố gắng mình thu xếp cho nó xóa đi dạ